Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả em ơi Và lần này thì có một video rất rất đặc biệt ở cụm máy trụ S8 Phật Sơn Ký Sử này Và vừa rồi thì có một à, người vừa nhờ Khả trung gian dùm một cái nhẫn may mắn năm anh em ơi Với trị giá là 4 triệu rưỡi Ok anh em, và bây giờ anh em cùng chờ đợi một chút thử cái nhẫn nó như thế nào và ra sao nha Tại Khải cũng tranh thủ cái tách hết auto này em ơi Lỡ mình đang giao dịch trung gian dùm mà cái auto nó bán số một phát một là ôm luôn 4 triệu mấy anh em Rồi ok Rồi giao dịch long câu vội phi về gian tớn nàng vẫn ở nơi hẹn thề cùng nguyên lão vẫn nguyện cầu cầu cho <coughs> quyên ương tìm thấy nhau anh em ơi trung gian dùm nha anh em đó đây Quay trời ơi một cái nhận may mắn năm Khẳng lôi 7 Dòng 1 anh em ơi Quan trọng ở đây là may mắn năm dòng 1 May mắn năm dòng 1 nha anh em Đúng ạ à. Nha em đồng ý đi rồi ok quá đẹp luôn em ơi tháng năm đã nhận năm là giấy năm ơi khởi trung gian á đã nhận Rồi Con nhóng quá đẹp anh em ơi Ok tin tin Đã nhận được uh, tiền nha anh em Đây hiện tại không dám được uh, được, được cho anh em thấy thôi tin tin là ok rồi Ok ok ok Đã nhận Đã nhận năm Quá đẹp Rồi về Tương Dương Lỡ Quang Lỡ Quang Cho Khải tên nhân vật Để giao dịch Rồi đây anh em cùng xem lại chiếc siêu phẩm anh em ơi Có thể chiếc này là đầu tiên server anh em ơi Đầu tiên server này Hôm trước thì có một gia truyền ờ, may mắn xấu dòng 1 Không biết không nhớ là của ai nhưng mà Còn cái nhẫn này là không làm là cái nhẫn đầu tiên server là may mắn 5 Ở server này những món mình nắm như là may mắn 5, 6, 7 như thế này là gọi là hàng hiếm anh em ơi gọi là đọc server là này nếu bây giờ anh em mà sở hữu được một server bản tầm 17 ờ, đến 21 đi sợ anh em đi tràn rồi đồ rơi quá trời quá đất luôn cho anh em nhận anh em bán luôn nè không biết lời hay lỗi nhưng mà khải nghĩ là nhiều anh em cũng săn lùng và anh em thích cái kiểu ừ, săn đồ may mắn rồi cho anh bot rồi đăng đồ ra anh em chung là nếu anh em nào mà có hứng thú mà đam lệnh bài bot này sau này cái event đó sẽ đam lệnh bài bot này nọ xong rồi đến giai đoạn là anh em cắm bãi nè me me những con bot nó ra rồi cho cái ăn này kết thúc bot là easy game luôn em ơi đồ ra quá trời luôn cực kỳ đẹp luôn tại vì nó có hiệu ứng may mắn thì ờ, đủ set đủ móc thì nó sẽ rất là ok tí nữa mà phải coi tôi như vật gì đây Biện kênh bắn ngựa giúp tôi Ok Biện kênh bắn ngựa giúp tôi <coughs> Gần quá nè Những này mình giao dịch trung gian mình là rớt xuống cao là mất tôi 4 triệu mấy nè 4 triệu rưỡi nè <laughs> Rồi tên game Tên gì đây à lulu đại ca Giờ từ nhắc ông nhớ tắt auto với độ bán số mất công đó nha Rồi tắt hết auto đi Chứ giao dịch xong nó bán số Bán số một phát là ông mất luôn đó Một phát là ông mất trắng đó nhé Nhắc nhở anh em ơi Cái đó tôi nhắc rồi đó <laughs> Rồi đó đang làm video mất vâng, đừng đủ thưa <laughs> tại vì mình trung gian như mình mình phải nhiệt tình em mà tôi trung gian nhiệt tình lắm <clears throat> à giờ giờ à, vẫn còn auto kìa vẫn còn auto dậy long ngông kìa <laughs> dịch xong thành công xong cái auto nó bán cái bịch mất bốn triệu mấy rồi đó nói sao vậy nam cái này không biết nha để chụp hình nghe đúng không chưa <laughs> mình rồi giao dịch mình phải cho rõ ràng như thầu nhắc nhở anh em thâu đời auto anh em thấy không chạy long ngon long ngon này đúng à chưa xác nhận đúng thì ok này <clears throat> rồi xác nhận đây rồi nhấn miếng năm <clears throat> đúng chưa ok xong thành công nha anh em Xong, cảm ơn động À tụi em đi Anh à, ban qua Rồi à, ok Giao dịch trung gian dùm à, xong cái nhẫn may mắn năm may, may mắn năm dòng 1 4 triệu rưỡi nha năm 4 triệu rưỡi nha mọi người Ok Rồi ok cảm ơn em đã theo dõi video và đừng quên cho Khả một like chia sẻ chơi nữa em ơi lần giao dịch trung gian này dùm thằng em này ờ, cũng khá là nhanh nó bán khá là nhanh luôn nên là chuyển tiền nữa nè Tại tí nè Chuyển tiền Đây, chuyển tiền cho bên bán nữa nói chung á ở server này anh em nào mà có cái hàng nào đẹp đẹp cần trung gian game bút khải à, phí giao dịch trung gian thì nó cũng rẻ thôi nè cho nên nhanh em anh em có thể inbox vào order nhưng mà trước khi anh em trung gian này nọ nhớ là làm gì làm chuyển tiền hoặc là giao dịch đồ này nọ phải rõ ràng trong cái nhóm và chuyển tiền phải đúng tên Trần Nguyễn Duy Khải là được hết cho nên em chuyển bài bà mất trắng đó nha anh em nhiều khi trên kênh youtube này nó cũng có khá là nhiều đang uh, người à, giả mạo Facebook Khải này rồi à, giả mạo đến cả cái tên trong game luôn anh em nên em phải cẩn thận nha sao tài khoản thôi Đây, khai chứng tiền qua nè Rồi Thành công ấy, rồi 4 triệu rưỡi 5, 8, 7, 0, 6, 6 Ờ, chành cái có chỉ vàng liền em mà Quá êm luôn Để cho anh em xem cái thông tin uh, đây Chành cái có chỉ vàng liền em Đúng server này, đúng đẳng cấp luôn nè Chành cái có chỉ vàng luôn rồi anh em Đây Đã chuyển tiền 4 triệu rưỡi nha anh em Đó Ok chưa Thành công 4 triệu rưỡi Rồi Lưu lại ngay gửi cho nó cái. Rồi ok anh em xem video đừng quên đỡ lại cho Khám like chia sẻ cho anh em ơi Nếu anh em muốn, nếu anh em muốn cần trung gian vấn đề gì đồ đạc gì Inbox cho Khải anh em ơi Rồi ok cảm ơn anh em đã xem video và đừng quên đỡ lại cho video này một like chia sẻ cho anh em ơi trung gian một nhận nôm một server nha anh em ơi ok chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha bye bye hẹn em vào tối 7 giờ 7 giờ 30 phút tối hàng ngày nha mọi người ok bye bye anh em